Chào mọi người, chào mọi người trở lại với nhóm review Hôm nay nhóm xin giới thiệu về ờ, bộ sạc pin năng lượng mặt trời Thì ờ, ở đây mình đã kết hợp bộ sạc pin năng lượng mặt trời này với lại ờ, bộ inverter Bộ inverter này thì có tác dụng là chuyển đổi từ nguồn điện ADC sang nguồn điện AC và đưa trực tiếp vào cái cái hệ thống điện dân dụng mà mình đang dùng ấy 200 AC 220V đấy thì ờ, đây đây là bộ ờ, sạc pin đang cho bộ này thì có nhiệm vụ là nó sẽ tự động điều chỉnh cái điện áp ờ, mà mình nạp lấy vào từ lấy vào từ pin năng lượng mặt trời và sạc vào ác quy thì ác quy ở đây mình có thể đã đấu trực tiếp vào ác quy ở trong inverter này ác quy 12V bạn có thể sử dụng ắc quy 24V thì ờ, nếu các bạn muốn sử dụng cái loại ắc quy khác thì ờ, mình cũng phải ờ, tính toán đấu nối các cái tấm pin năng lượng mặt trời này để nó phù hợp thì ở đây ở đây mình sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời này 10W và có đây là thông số của nó này vì dòng của cái tấm pin năng lượng mặt trời này nó thấp khoảng 0,6 thôi nên là phải cần cái bộ ờ, sạc pin năng lượng mặt trời vừa rồi bộ này đấy đây thì ở đây mình đã lắp thêm ờ, đồng hồ đo vôn và công tắc này thì ờ, đây là hiện tại là đang đo cái điện áp sạc vào của ác quy à, đây này. đo cái điện áp của tấm pin năng lượng mặt trời này hiện tại là với cái ánh nắng như này là khoảng 20V ờ, thì cái điện điện áp này nó sẽ phụ thuộc vào cái ờ, cường độ ờ, ánh sáng mà ở nơi mình sinh sống Đó. À, và mình nói thêm về cái tải này tải này là tải 12V cái đầu ra này là 12V thì nó sẽ phụ thuộc vào cái cái ác quy mà mình lắp vào thì mình lắp ác quy vào thì là mới kết nối tải này thì mới sử dụng được chứ không có ác quy thì không sử dụng được cái ờ, chức năng này đây này. đây là bộ inverter này thì uh, bây giờ mình sẽ check với lại uh, sạc điện thoại này đây này. đây đây sang đó rồi bây giờ mình sẽ check với lại uh, cái máy khoan này à máy bắt vít Đó. then mình vừa check với lại uh, cái bộ inverter này với lại uh, hai cái thiết bị đó là máy bắt vít và sạc điện thoại rồi thì uh, vừa rồi mình vừa giới thiệu cái bộ sạc pin năng lượng mặt trời và bộ inverter thì uh, cái bộ này cơ, nó ứng dụng rất cao trong cái công việc là uh, tiết kiệm năng lượng và sử dụng cái năng lượng sạch